mơ từng chiều về đều vẫn mơ hình bóng chưa phai mờ theo năm tháng dù người đã đi về nơi phương xa để giờ đây con tim cứ ước mơ cứ ngóng chờ hàng cây nghiêng lo sao cánh chim mời còn bay về chốn nào đau ngày vui tan đời đời mãi đau từng phút trôi qua chờ trong nỗi nhớ dẫu trong ta cuộc tình đã lỡ người ơi khi nào cho ta quên ta thôi đón chờ thời gian không buông tha để cho ta chờ em mãi thôi không gian bao la đường về chiếc bóng cô đơn mình ta bước đôi chân đau thương trông gai trái sang lên trên đời ta khi xưa bên em lòng ta vui mỗi khi em cười giờ còn lại gì nhìn quanh chỉ nói để mãi thương nhớ khi con tim bây giờ vẫn luôn luôn mong chờ dù hai ta cách xa cầu mong một ngày cho ta nghe tiếng em trở về cho đời ta thôi gian bao la đường về chiếc bóng cô đơn mình ta bước đôi chân đau thương trong gai trái sang lên trên đời ta khi xưa bên em lòng ta vui mỗi khi em cười giờ còn lại gì nhìn quanh chỉ trọn đời mãi thương nhớ khi con tim bây giờ vẫn luôn luôn mong chờ dù hai ta cách xa cầu mong một ngày cho ta nghe tiếng em trở về cho đời bây giờ mãi luôn luôn mong chờ dù hai ta cách xa cầu mong một ngày cho ta nghe tiếng em trở về cho đời ta thôi đau